như mình nói trong cái slide cuối á, thì mình nói một lần nữa đó là cái phương pháp mà tăng cường miễn dịch hiện nay à, tốt nhất vẫn là cái phương pháp à, sử dụng áp dụng các lối sống lành mạnh không uống rượu hút thuốc à, và tập thể dục à, ngủ đầy đủ ăn uống à, nhiều chất xơ nhiều à, rau à, nhiều trái cây thì à, các bạn đừng nên à, nghĩ đó là ừ, ở những nước phát triển người ta có những cái loại thần dược người ta có những cái loại phương pháp uh, rất là tiên tiến có thể tăng cường hệ hệ miễn dịch uh, một sớm một chiều như uh, nhiều uh, cái quảng cáo mà mình thường thấy trên mạng thì uh, như vậy nó là không đúng thì uh, thậm chí ở Mỹ đây thì cái phương pháp mà để giúp người bình thường hoặc là thậm chí là người bệnh uh, nhân ung thư hồi phục cái hệ miễn dịch của họ vẫn dựa vào cái lối sống lành mạnh là chính